sẽ thú vị hơn khi cho trẻ khám phá thế giới bằng khứu giác của chúng. Bạn có thể tìm những thứ có mùi nông, ví dụ như một trái chanh, một củ hành tây, một ít giấm hoặc bất kỳ gia vị nào. Sau đó, trẻ có thể ngửi chúng và chọn những thứ mà trẻ thích và không thích. Điều này sẽ giúp trẻ học về khứu giác